hôm nay ca khúc tiếng trời chưa sức bông bo của đội lan hình sẽ chuẩn bị sau tiếp tục nhảy người với cho họ của cơ lạc bộ Sa dòng sông cầu ngàn đời vui sông nước lơ thơ anh cũng chẳng biết đến bao giờ ngồi tựa màn thuyền buông câu hát đời chờ tròn tình nghe canh hát trao duyên anh chưa đến dòng sông cầu ngàn đời vui sông nước lơ thơ anh cũng chẳng biết đến bao giờ ngồi tựa màn thuyền buông câu hát đợi chờ